có thể chọn cho mình vị trí nấp để sinh tồn được Tuy nhiên là đến cái vòng bò cuối cùng thì chắc chắn là sẽ phải có một team giành top 1 mà thôi Noob Ninja Vòng bò vẫn đang là ủng hộ dành cho họ Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem vòng bò tiếp theo Đây rồi, các thành viên bên phía Noob Ninja Họ có lợi thế của vòng bò Họ có lợi thế với số lượng người nữa Khi họ vẫn đang còn cho mình đầy đủ 4 player Những cái tên có lẽ đe dọa trực tiếp đến top 1 Dành cho các thành viên Noob Ninja trong game thi đấu này Đó chính là Up Angel Predator Vâng, hiện tại thì bên phía lúc Bonanza họ đã cài được rip 13 vào trung tâm bo rồi Đức Mỹ thì vẫn đang bán hiểm trợ từ rất xa chúng ta xem nào SGD bây giờ nếu như bắt được CJ18 hộ về team lúc Bonanza thì nó sẽ rất là tuyệt vời Và lúc đó thì lúc Bonanza cội top 1 của họ sẽ mở ra Và chúng ta chờ xem nào, Sapao vẫn đang bò trườn đây Ở phía xa hơn thì đó chính là vị trí của Pika Vâng, bộ môn leo núi vẫn chưa bao giờ là dễ dàng cả Sapao vẫn đang bò trườn ở dưới cái mỏm đồi xương cá này trong khi đó Pika cũng bắt đầu gác lên rồi Các thành viên bên phía Angel Predator đang cử vị trí của CJ18 là người kê lại liệu CJ18 nhìn thấy vị trí của Pika rồi Ngay lập tức là một tiếng knockout mà thôi Vâng, CJ18 vẫn chưa confirm luôn mạng của Pika Sẽ đẩy lên một vị trí cao hơn dành cho CJ18 mà thôi Cái quãng đường di chuyển của các thành viên bên phía team SGD đang là quá khó khăn một mình Sapao thì làm được gì đây Dan Pablo bây giờ cuối cùng bên phía Red Sea Cuối cùng cũng đã bị kết thúc bởi Thanawat bên phía Amri Gaming rồi 6 player và 13 team Và Sa Pau quyết định đốt chết ở bên ngoài vòng xanh luôn Chúng ta sẽ chỉ còn lại 5 team mà thôi Top 6 dành cho các thành viên bên phía HCD ở trong game thi đấu này 11 player còn sống sót thì trong đó là 4 player bên phía Nukeball Ninja 3 player bên phía Archangel Predator rồi và đây cũng là hai team đang có cái cửa sáng nhất cho vị trí top 1 trong round thi đấu này. Rip và có vẻ như đang muốn tìm nốt player còn sống cuối cùng của bên phía AOQ. Đó là Bogo, liệu có tìm hay không đây? Jorginho cũng vẫn đang nấp rất an toàn của cuộc tâm bò cực kỳ khó chịu đến từ bộ đôi này. Pogo và Jorginho của hai team AQ và 2 Four. Ờ, ông nào cũng đang nấp mà thôi. Tuy nhiên cái vòng bò thứ 9 này thì chắc chắn tất cả các team sẽ phải đẩy vào. Và người gặp nhiều khó khăn nhất sẽ là các thành viên bên phía Angel Predator Họ đang ở mép bên ngoài vòng xanh và liệu Ark sẽ có cho mình cái top bấy ở trong game thi đấu này đây Bắt đầu đẩy lên đến các thành viên bên phía Ark rồi Kỳ là vẫn đang kê lại ở bên phía cánh phải Nhưng Noob Boy Ninja vẫn chưa hề lộ ra bất kỳ một động tĩnh nào Bắt đầu nhìn thấy các thành viên bên phía Noob Boy Ninja rồi Nhưng bây giờ thì Kỳ là liệu có làm được gì hay không đây Vị trí của Kỳ là đang là cao hơn so với đỉnh của bên phía Noob Boy Ninja Và bây giờ thì các thành viên bên phía Ark cũng bắt đầu đẩy vào rồi Kỳ là vẫn đang rất cẩn thận kê lại ở phía sau lưng Noob Boy Ninja cũng bắt đầu trả ra những quả smoke để che đi tầm nhìn của đối phương rồi Mad Dog bắt đầu đẩy lên Amuri Gaming bộ đôi còn lại vẫn chưa xuất hiện trong tình huống này nhưng bây giờ Darkman bắt đầu lộ tròn đầu bắt Dog và liệu có thể kết thúc đi được thị trường Darkman hay không đây Archangel Predator vẫn đang còn ba người Smoke được trả là rất nhiều đến từ tất cả các team còn lại rồi và bây giờ đi bắt Dog vâng cao đi được vị trí của nước Mỹ đến từ Kila Bogo player cuối cùng về phía Akil cuối cùng cũng đã phải dựng lại rồi và các thành viên về phía Archangel Predator nếp được trả ra đến từ Ripple 3 cấu đi được một chút máu của bên phía Archangel rồi bốn team và 10 player còn sống sót ai sẽ là người có cho mình cái top 1 này rồi đẹp xù vẫn còn rất smoke và đang trả ra được một cái cơn mưa smoke để có thể di chuyển lên đến từ các team các thành viên team rip nước boy ninja rồi và có vẻ như đội ninja sẽ vào được trong bóng an toàn rồi mad dog vẫn đang cố gắng xả súng xuống tuy nhiên thì nó vẫn chưa có được độ chính xác cần thiết và kinla thì cũng đang cố gắng đẩy vào cánh và kinla knock out thì chúng đẹp su rồi liệu có tiếng đổi mạng không đây dark ben cũng tranh thủ cái được hai mạng của bên phía nước boy ninja và bây giờ tình huống đưa trở về đó đang là 8 play còn sống với hai người chơi của Nubon Ninja hơi gặp khó khăn một chút rồi chúng chờ xem nào bộ đôi của Amri Gaming đó là Duckman như Thanawat đang gây ra rất nhiều sự khó chịu trong cái pha thi đấu cuối cùng này Rip 13 vẫn đang kẹt ở vị trí của mình thôi trước mặt anh thì cái tên dốc rác đang ngồi đó chắc phải đến 5 vòng bo rồi Fergus vừa kết thúc được Kila và Kenzo cũng chỉ còn lại hai player mà thôi Dốc giáp vẫn đang nấp ở giữa khu vực tầm bò và bây giờ đắt Duckman bắt đầu nổ xuống vào hình của bên phía Archangel Predator rồi Fergus vẫn đang giữ ở dưới khu vực chân đồi CJ78 bị bắn yếu rồi Mad Dog kết thúc đi được vị trí của ta đâu át Và Body Game mình dừng lại ở vị trí top 4 Lúc một bằng Ripple và 3 ngay lập tức xuất hiện trong tình này Và Archangel Predator dừng lại ở top 3 rồi Chỉ còn một mình Job Job thôi Vâng Job Job vẫn chưa lộ vị trí Nhưng bắt đầu lộ tiếng lên Job Job rồi bây giờ thì Job Job ai sẽ là người chiến thắng đây Một trận bóng rồi một top 1 dành cho các thành viên bên phía Noob Ninja quá xuất sắc đến từ vị trí của Rip 13 và những đồng đội một cái top 1 đầu tiên dành cho Nubon Ninja ở trong vòng thi đấu online này và nó hoàn toàn xứng đáng thôi đấy Sam em muốn nói là chúc uh, em phải nói là muốn chúc tất cả các vận động viên thi đấu thật là tốt trong ngày hôm nay ạ อทุกทีมีแข่งขันที่ดีแลก็โชคดีทุกคนคือรายการนี้ไม่มีใครขิงใครเลยนะครับ คือเป็นคนดีกันหมดขอให้ทุกทีมเป็นทีมที่ดีนะครับ แข่งขันกันแบบดีๆนะครับ โอเคขอบคุณ มากนะครับขอบคุณมากเขอเสียตบมือให้เท่าไหร่ฮะน่ารักจังเลยขอบคุณมากน่ารักจังเลยนะครับ แต่ยังไงเนี่ย ก่อนเราจะแจกของ ขอบอกก่อนนะครับ เราจะมีในส่วนของการวิเคราะห์เกมอันหนาแน่นจาก 3 คนที่ดูดีกูรูกูรูแต่ดูดีน้อยกว่าเรา แต่เราก็ต้องส่งให้เขาแหละนะครับ ตามนะครับ่ะไปเลยจ้า ไปเลยครับ โอเคครับผมนะฮะก็อย่าพึ่งฮะขอบคุณพี่เสมนะฮะ ครับผม ครับผม ต้องบอกเป็นเอ็มซีที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยนะครับผมคืออาง่าย ตอนนี้จริงๆนะ ผมจ้างให้คุณเกคุณ Em cảm thấy như nào khi đến Thái Lan lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên đến thi đấu ở Thái Lan. Và vâng, lần đầu đây là uh, cảm giác gọi là được đi uh, đại diện ở một trong các đội tuyển Việt Nam đi uh, sang Thái thi đấu. Em thấy rất là tự hào. Đặc biệt là em đi dọc thì không tìm thấy một cái bạn nào có thể xinh hơn như nhà em được á. Khách sạn xịn như vậy và đi xung quanh khách sạn là không thấy ai có thể xinh hơn như nhà em điều bất bất lực không thể nào có thể lý giải được ờ thì ý tưởng của trang phục này đến đâu nhỉ à, đến từ uh, tổng giám đốc uh, sắp tới là bảy tiệm um, chi nhánh bánh mì to nhất hành tinh đó chính là Pipiu em thấy nhau trang phục này cá nhân em cá nhân em thì uh, trang phục này có vẻ như là rất hợp với em anh có thể thấy em nói rất là khó <laughs> với một cơ thể như này em ờ, cần hít rồi à, ở chỗ đồ này ờ, rất là hợp anh ạ đồ này không ai nhìn thấy em cả kể cả em đi ra làm gì đi nữa hay như thế nào đi nữa thì người ta không biết em là ai đó cho nên rất là tiện kể cả em đi ra ngoài em đeo thêm kính nữa thôi